you rãi ngàn khi người đàn phụ lòng bước đi Cô hứa ngày nào anh và em ước hẹn muôn đời Sao nỡ quên rồi anh vui bên tình yêu mới Vì dầu ai hứa dâu bên bờ sông có còn thương Một đời cô lính chơi vơi xa tầm tay với Bao sương gió cho chân đôi bờ vai Bên dòng sông mình em vẫn chờ ai mong ai trở về Lời nào chia phối ngăn hai ta đừng chung trôi sông vẫn bèo trôi mong chờ đến làm chính cho con tim hoài nhớ thương khi dầu ai đưa dâu bên bờ sông có còn thương em đâu sao mà trông không về bên ấy mà lòng thì đắng cay khi thấy anh xung vầy bên đò ngày xưa hai ta hay gặp nhau chỉ còn lại em cô đơn ôm niềm đau thôi đành duyên lỡ chưa qua những giấc mơ khi người đã thờ có còn thương em đâu sao mà trông ngóng về bên anh mà lòng thì đắng cay khi thấy anh xung vầy bên đò ngày xưa hai ta hay gặp nhau khi còn lại em bỏ em đi rồi thương ai vẫn bèo trôi thương em vẫn bèo trôi